Dạ, xin kính chào anh em nhân kỹ trên toàn quốc Tôi là nhân viên kỹ thuật công ty cổ phần xuất nhập khẩu Aston Việt Nam Hôm nay tôi về cầu hò Bình Lục Hà Nam để lắp cho anh Huấn một máy cắt nhôm hai đầu F90 đời mới nhất của năm 2020 Máy bao gồm như sau à, Về phần sơn là sơn tĩnh điện màu xanh lục bảo pích <clears throat> tông dầu và pích tông hơi được đưa vào trong máy rất là tiện lợi về của anh em nào mà diện tích xưởng hẹp thì rất là tiện lợi và rất là đẹp rất là gọn gàng chụp lít xuống thẳng đứng cũng rất là tiết kiệm diện tích motor là 3 kg mũi đầu hai đầu 6 kg công nghệ Euro 4 lưỡi 450 lưỡi Wagen công nghệ Nhật Bản đầu hai thì được di chuyển trên hai ray phi 42 thép đặc cứng được mà carbon chống rỉ rét trong thời gian mình sử dụng piston kẹp là đúc rất là chắc chắn có 5 piston để kẹp cặp phôi là 5 piston đây là bảng điều khiển bảng điều khiển thì được công ty chúng tôi là chuyển sang hít tiếng Việt rất là dễ dàng sử dụng được là thước inox được nẹp nhôm rất là chắc chắn có đèn led để để làm về đêm rất là tiện chính lúc máy thì là cái chuyển hai góc góc 45 và góc 90 bằng hơi bằng piston chuyển động và cái <clears throat> đây là bơm dầu của ray motor để trong thời gian mình sử dụng nó sẽ là nhẹ nhàng hơn và sau khi tôi đã cân chỉnh xong và đã làm cho anh Huấn một bộ cửa đấy các bạn rất là đẹp rất là khít rất là khít luôn anh em nào có nhu cầu mua máy xin liên hệ số điện thoại trên xin chân thành cảm ơn